Cả, bà con cảm ơn cái người gửi thôi nhá, không phải là của, của, của Giang đâu nhá. Ờ, cảm ơn nhá chị em. Ôi. Dạ. Đấy bà mọi người rất là quý rồi. Cảm ơn các cô ờ, các chị ờ, trước đẹp sau để vảm cảm ơn nhiều vảm bây giờ thì các uh, ờ, cô các uh, ờ, chị giúp được vảm thì vảm ơn cả các chị các cô được trước đường ờ, này thì vảm ơn uh, cố gắng hết sức uh, nuôi vợ con Xin chào tất cả mọi người à, Chào mừng mọi người lại tiếp tục quay trở lại nội dung tiếp theo trên kênh của Sa Trường Giang nhé Và mình là Sa Trường Giang à, Hiện tại thì mình đang đi bộ uh, lên trên uh, đỉnh Ngọn Lành thuộc xã Nam Lành, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Uh, như video hôm trước mà Giang có chia sẻ tới mọi người thì uh, cái việc làm nhà em vàng ấy, và em mỉ ấy là đối với chồng trẻ mà trên này có rất là nhiều hộ nghèo thì Giang có nhận được rất là nhiều cái sự quan tâm của tất cả mọi người thì uh, ngày hôm nay Giang có thời gian để tiếp tục lên ghi hình cho mọi người cùng biết về gia đình nhà em và và trong thời gian tới làm nhà như thế nào nhé và hôm nay thì à, Giang có một cái à, tin rất là vui đến với bản của em là có một cô đầu tiên là cô tận trong Nam là cô lên trên này để lên uh, trải nghiệm trực tiếp về cuộc sống của người đồng bào trên này và mong muốn cô là cũng muốn ủng hộ cho bà con ở trên này là trực tiếp mỗi nhà 8 hộ gia đình khó khăn có thể láng được cái nền nhà ấy hai là cô hôm nay cũng mua một chút bánh kẹo mì tôm để lên ủng hộ cho một số hộ gia đình khó khăn ở trên bản này, này. thì do thời tiết là phải hôm trước là mưa rất là nhiều ấy. và đến hiện tại hôm nay thì vẫn là mưa nên là đường rất là trơn mình không không thể lên xe máy được mọi người ạ là mình cũng bảo bà con dân bản là xuống dưới này để à, hỗ trợ Giang là mang ít đồ bánh kẹo với lại à, mì tôm lên Rồi mọi người có thể để nhìn thấy đường mưa sau khi mà mưa đường lên rất, trên bản rất là trơn luôn đấy. rất là khó đi này. Đấy, bà con này mọi người cầm một chút mì tôm này bánh kẹo lên mang lên ở dưới này là chân thôi nhá bạn mọi nhá ở dưới chân ngọn lành thôi mình chưa lên đến nữa đỉnh bản đâu mình phải đi bộ đây lên à, ba bốn cây số là có có trâu bán à, à có uh, nuôi trâu à đang có, đang có. à bây giờ trâu vẫn còn mà trâu nhiều vàng mà ừ đấy ờ, vừa, vừa đi vay được uh, ngân hàng một con nhưng mà à đi vay ngân hàng vậy lãi ngân hàng à, mua một con nhưng mà còn phải mua con cái nó mới để ra nhá, lãi nhá Ờ, Ừ Không mua con được đâu, con đực ừ. nó về hay cãi nhau lắm Đúng rồi Chứ không phải mua con được về là nó không không để ra giống là là mình lấy sau này lấy đâu là tiền lời để mà đấy về để trả lãi ngân hàng trả tiền cả tiền gốc lãi vào mùa mưa thì à, mọi người có thể ý là con đường lên bản nó rất là trơn trượt luôn và bao năm nay thì bà con đồng bào hầm mông vẫn phải đi cái con đường như này thật sự là mình có lên xe thì cũng không lên được hầu như là mình phải để xe ở dưới hết rồi quá trình à, giang lên bản cùng với mọi người bà con thì giang cũng à, xin phép được cập nhật luôn cái tình hình à, kinh phí của nhà em vàng để làm nhà ấy. Đến hiện tại bây giờ thì danh sách thì ờ, Giang nhận được 16, 17 à, Quý có ba anh chị là Mạnh Thường Quân à, Tất cả mọi người là ủng hộ cho gia đình nhà em vào Và đến hiện tại bây giờ thì Giang đã cập nhật là tổng số tiền là trên dưới là 50 triệu Quý anh chị nhé Thì à, cái số tiền này thì à, nói chung là để đủ làm một căn nhà thì cũng rất chỉ là còn hạn hẹp để Giang cũng à, chia sẻ tới à, mọi người để mọi người biết và cái à, sự quan tâm của mọi người tới nhà em vàng cũng như là cái thôn ngọn lành này bản có rất là nhiều hộ nghèo ấy để mà mình làm cái tấm tôn trên này thì cũng là vất vả mọi người bảo là không được lâu bền những cái bảo giang là xây gạch đi thì giang cũng bảo sẽ cố gắng trong thời gian tới trời nó nắng thì mình sẽ chở vật liệu lên để làm những em vàng tuy rằng là chưa đủ mình mong rằng là trong thời gian tới mình quá trình mình chở vật liệu và làm nhà em vàng thì à, các anh chị à, mọi người xem được thì hãy chia sẻ lan tỏa à, cái sự yêu thương tới tay được những nhà hảo tâm những con người có tấm lòng vàng người chung tay một à, bao cát và bao xi một viên gạch à, một hạt cát thì giang nghĩ rằng là mình là sẽ được hoàn thành và trong cái thời gian mà mình xây à, mình giả dụ nếu như không còn ai để mà ủng hộ nữa thì giang sẽ bỏ số tiền của mình ra cá nhân mình tiết kiệm à, mình chuẩn bị à, làm cái nhà bếp của giang ấy thì mình sẽ giúp em vào để cái số tiền đó để trả tiền công Đấy thì ờ, mình cũng xin chia sẻ tới ờ, mọi người là như vậy vì là trước mình lên đây mình đã hứa gia đình em vàng rồi nên là mình sẽ cố gắng thực hiện cái lời hứa đó bằng mọi giá và mong rằng là trong quá trình mình mình lên mình làm thì ờ, mọi người là hãy ủng hộ và xem video và chia sẻ thì những khán giả mà xem nhiều thì kênh của Giang nó thu nhập được cao thì mình sẽ có thêm thu nhập để trả cho mọi người ấy. đó là giang chia sẻ là như vậy hiện tại thì mình mới có đi được một nửa chặng đường thôi và trên con đường đi thì à, mọi người có thể để ý được là con đường đất đi khá là trơn trượt luôn mình không thể lên lên lên đây được và như giang chia sẻ video trước thì là một khối cát lên trên này là 700 nghìn đấy 2 triệu là một tấn xi si. và gạch là 1.700 đến 2.000 viên cơ xe hai cầu để sửa đường mới lên được nhé mọi người đó là trời nắng hôm nay trời mưa à, vài ngày vừa rồi thì giang không ra được cái video là do trời mưa rất là nhiều luôn đấy đấy và hôm nay thì à, có cô trong nam lên nữa thì cô muốn lên trực tiếp để khảo sát đấy, để có thể là xem nhà nào khó khăn cảnh thì cô sẽ ủng hộ láng cái nền nhà Đấy, theo như cô mong muốn thì hôm nay Giang dẫn lên và trực tiếp cũng là khán giả của Giang đấy là để trải nghiệm là là, là cái sự lên bản của Giang có vất vả hay là mình chỉ nói xuông không thôi thì để các cô trải nghiệm là bà con lên rất là khỏe luôn nhé đó rất là trơn trượt mà dưới thì à, cô đi vẫn chưa <laughs> lên đến mới đi được nửa chặng đường nữa trên bản lên bản thì à, con trâu bị chết mọi người ạ con trâu bị chết chết rét rồi trâu chết rét đúng không Chơi chết giết à? em? Ở à, đây à? Ồ. Hôm qua em chết một con mà. À đây à? Hôm qua nhà em cũng chết một con. Ồ. Bây giờ đang sấy ở nhà. À đây đang sấy ở nhà. Chắc là nó lạnh quá. Lạnh quá với để à, thế ra không, không có dâu ấy. Đúng rồi. Không có dâu ăn. Không có dâu. ăn. Đấy. Thế bây giờ mình xuống đấy là bán đổ là như thế nào bán bao tiền một cân? Nếu là đi xuống đấy thì nếu là có người mua ấy thì bán cả con còn không thì à. bán, à, bán cân thôi. À bán cân. Ừ. Thôi đi từ từ nhá, anh em đi từ từ trơn lắm. Gỡ được đồng nào hay đồng đó. Thì à, Châu thấy à, em nó, không biết làm cái gì đâu. Mình có đun à, lửa sửa ấm cho nó rồi cũng không, không ấy được. hôm qua cả đấy. Như kiểu là anh em ở trên này nói Ừ. Châu đá ngá không bao giải được. Rồi châu đá ngá là khó lắm. Quỵ Bây giờ châu bò là dạng khỏe nhất rồi. Đưa quà cho anh em à? Ờ, đưa quà lên cho số hộ gia đình ấy. Với là cô này lên để xem trên đó hoàn cảnh gia đình nào thì cô muốn ủng hộ để cho mình có cái nền nhà gì đó. Thì mình đưa trực tiếp thì cô lên. Qua. Đây đường đi lại là mọi người biết rồi đây, đây trường. Đi lại khó thật. Khó khăn quá này cô đi không không nổi đi. Đây đi mới đi bộ không, thôi. Không, không có ai lấy cô hả? <laughs> ừ, Đâu à? Vâng vâng. Hôm nay mới à, lên được bản nó mưa quá. lên vâng đường trơn không không lên được. Đúng. Vâng vâng hôm kia thì nắng vâng, à, đúng, đúng hôm kia nắng, mưa hai ngày mà ừ. may cắn khả năng lại vâng đấy tôi bảo là nên mà mà, mà ấy cái ừ. Đấy, ờ, hôm nay thì đưa cô lên để xem trực tiếp dân bản mình ấy cuộc sống như thế nào đúng rồi khó khăn như làm sao vâng rồi là cũng kiểu làm nhà em ở ừ. màng hẹo thôi à vâng em ngay những nhà thờ thôi à hiện tại thì giang và mọi người cô cũng như là mọi người là cũng đã đến đây khu trên uh, đầu ờ, đỉnh bản à, gọi là thôn ngọn lành Đấy, đây là nhà em vàng nhé mọi người nhé. trong thời gian tới thì mình sẽ nắng một cái là mình sẽ ờ, chở vật liệu lên và sẽ ờ, triển khai cái công việc à, giúp em nó làm căn nhà này và cái nền nhà này mình sẽ bảo em đào nó rộng hơn Đấy. còn bây giờ lên một chút đồ là quà bánh kẹo thì mình sẽ lên trên này hỏi một số gia đình khó khăn đấy phát giờ hiện tại là cũng trưa rồi mình ăn cơm trưa thì chiều chiều một lúc thì mình sẽ đi đưa cô đi xem một số hộ gia đình gia đình khó khăn đấy ừ. ờ à, rồi rồi bây giờ bằng nước cái gì rồi đây gọi là một túp liều tranh hai trái tim vàng đấy của hai vợ chồng đấy <laughs> cười em thân mà đấy bao nhiêu năm bà con vẫn vẫn ở những cái căn nhà như này mà cô như này không cái nền ờ, cái nền nhà nó chung với mặt đất như này thì mưa xuống thì đẩy lộn như này làm sao vâng thì nó cũng ờ, gọi là cứ chắp vá hết lớp này lớp kia rồi ni lông này chắp vá thôi ờ, thì bà con vẫn cứ quanh năm ở được và và sống được trong căn nhà 5 người 6 người đấy nhà là em là đủ 6 người cả hai vợ chồng bốn bốn đứa ba 4, 5, 6, 6 người con Còn hai đứa là do vợ chồng là khó khăn quá không thể nuôi nổi nữa Là em trai ở bên Túc Đán chạm tấu chỗ ờ, em Vi Tú gái bản đang làm Đó là em nuôi hộ Còn bốn đứa là hai vợ chồng nuôi ở dạ Đấy vâng. mọi người các bác các cô bên này là hầu như cũng cũng đều đã biết được là khu vực nhà em vàng mình là lên trực tiếp ấy. Ừ, đấy thì trong thời gian tới thì uh, mình sẽ cố gắng để giúp em nữa nếu trời nắng xong thì à, mình sẽ mua cái vật liệu lên trước và còn rất là nhiều những cái hoàn cảnh khó khăn khác nữa mà mình chưa kịp chia sẻ tới mọi người nếu mình chia sẻ tới mọi người nhiều quá thì à, rất là khó để cho mọi người có thể hình dung ra được từng hoàn cảnh một và mình mình mong muốn là sau khi mà mình làm được cái ngôi nhà cho em vàng thì hy vọng rằng là mọi người có thể biết đến nhiều hơn cái bản ngọn lành này và mọi người có thể chia sẻ lan tỏa cái sự yêu thương tới những nhà hảo tâm những tấm lòng vàng muốn giúp cho bà con ở trên này có một cuộc sống nó nó tốt hơn thôi gọi là cái à, chắc chắn là bình thường những cái căn nhà ấy mọi người ạ thì người ta nói là an cư thì mới làm nghiệp từ đó là bà con không à, du canh du cư đi bỏ hoang từng nơi phá rừng chặt nương chặt giấy mà như hôm trước mà Giang có nhận được comment của một số bác là nói là không nên chặt rừng nó sẽ gây ra lũ lụt này lũ ống này lũ quét này ở trên rừng ấy rồi cái tài nguyên môi trường bị phá hủy vâng. cái điều đó thì à, Giang thực sự cũng rất là dễ hiểu vâng. và thông cảm và nên là Giang quyết định là sẽ làm làm hết khả năng của mình vâng. đấy hiện tại là buổi trưa này mọi người đang chuẩn bị là nghỉ và ăn cơm trưa thôi sau đó mình phát quà cho mọi người thân của cô đây là em lên thì uh, sau đó mình sẽ đưa cô đi đến từng hộ gia đình một để thăm trực tiếp hoàn cảnh gia đình như thế nào để cô thăm quà trực tiếp nó rõ hơn vào nhà nước đi cô đi vào mọi người vào nhà nước đi có người đánh nhưng, mà ai ở trên bản mình là ai biết đánh dao này? À đây à? đánh nhưng mà có bán không? Đánh bán không? Hay là mình bán chỉ... Thì... À bán Bao tiền một con dao mình này này? Thiêu con to con bé Ờ con theo con to này Con này lười à, lắm là 300 à? Hôm nào dẫn dẫn anh sang nhà nhà trực tiếp đánh dao anh muốn nhờ người ta đánh mà anh cho anh hẳn hai con đấy. Ừ. Dạ. Ờ. Sau khi mà cô ở trong Nam đấy là à, em nữa và hôm nay lên trực tiếp như này thì vừa ăn cơm xong thì hiện tại thì à, buổi trưa bà con thì có gia đình là đi làm có gia đình ở nhà ấy thì à, Giang cũng à, đã thông báo từ trước rồi thì một chút nữa thì à, bà con thì xuống đây nhận quà thì à, như Giang nói trước khi mà mình lên đây mình cũng nói là cô lên thì cô muốn phát cho bà con là 8 hộ gia đình mỗi hộ gia đình là được một thùng mì tôm và kẹo này nước mắm này và tám hộ gia đình khó khăn nhất ở trên bản nghèo có nhiều hộ nghèo nhất này các anh chị ạ thuộc à, thôn ngọn lành xã Năm Lành huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái ấy. Đấy vậy là Giang cũng cập nhật luôn cho mọi người biết là thông tin nhà em vàng của em mỉ trong thời gian tới là sẽ triển khai làm sau khi mà đường nắng trời nắng ấy đường nó khô ráo thì xe mới lên được cơ thì Giang sẽ trực trực tiếp là thuê xe là chở từ dưới lên đây luôn chứ không không chở xuống dưới chân dưới này để để mà thuê xe máy chở lên tiếp là khá là đắt mọi người ạ đây là công sức mà lên trên này đường rất là khó khăn trên đường đi thì à, giang cũng ghi hình một chút à, cái đoạn đi cho mọi người à, xem rồi thì mọi người biết rồi ơ à, chào chào em đấy là giang cũng xin thông báo như đấy và hôm nay thì giang tiếp tục nhận được thêm một cái tin vui cho gia đình nhà em vào nữa một chút nữa mình sẽ thông báo cho mọi người biết cái tin vui nó như nào hiện tại thì mọi người đang bắt đầu chia quà ra để giao cho 8 hộ gia đình khó khăn nhất đây thì hôm nay thì giang vào đây thì uh, đến là món quà của cô thì giang cũng ghi hình luôn cho mọi người cùng xem đây có chai dầu này một chai dầu một chai nước mắm hai gói bột canh một gói mì chính và một gói bánh kẹo ồ oh. một chai dầu này bình thường là mình mua là là 35 nghìn một chai chai nước mắm là 35 nghìn này Hai gói súp này là mỗi gói là 10 nghìn, 12 nghìn Gói 19 này là 30 nghìn Gói kèo này là 25 nghìn Thứ này cũng phải hơn 100, à, trăm rưỡi Đấy Với thùng mì tôm của Cocomi này nếu như mình thường mọi người mua ở chỗ Giang là Như là cái thùng mì tôm này là là 65 à À 76 nghìn à 275 Như là 65 này Tại vì Kokomi Giang không mua mấy Tại vì ngày trước là Giang hay mua là cái Hảo Hảo, Hảo Hảo là đắt nhất Với lại là Omachi Là cái khoai tây này khá là đắt Nên hôm nay là cô lên trên này thì là cũng chỉ muốn phát tâm cho mọi người thôi Chỉ ủng hộ bà con mình ở trên này ấy Mọi người một chút thôi Cái quà thôi Chứ không có nhiều để uh, cho mọi người được Đấy Thì hiện tại là đợi à, một số gia đình xuống nữa thôi Là đầy đủ rồi mình rất là hay và nước sau khi mà mình cũng đã tập trung hết tất cả ờ, bà ờ, con ờ, tám hộ khó khăn nhất theo như mong muốn của, của cô ấy thì hiện tại thì cũng đã mọi người đã xuống đông đủ đây rồi thì hiện tại bây giờ mình sẽ nhờ em bé xin xin gái này và phát, phát cho mọi người để mỗi người một gói quà đấy cũng thông báo với mọi người là cái cô lúc sáng ấy lên cùng mình là cô đang ở trong đó trong nhà em vàng ấy là cô gửi cho mọi người số quà ít này thôi thì là mong mọi người hãy nhận dùm đấy xong là lời cảm ơn thế nào tùy mọi người ờ, nói thôi nhá ừ đấy những hộ gia đình khó khăn ở trên bản đấy có mì chính như vâng đấy mì chính về mắm muối này kẹo cho các cháu nhỏ này nước mắm này súp này đấy đường này Cô tôi hãy lưu này. Dạ mình. Cô chủ yếu cho hết đây là bố cháu bé mà bị liệt cũng cũng đã nhận được một tin vui là sẽ có một cô gửi quà cho cháu bị liệt đấy năm nay 16 tuổi một hôm là giang có vào phát quà của chị uh, chị linh ở bên usa đó đấy là là chị này thì cũng có một cháu là cũng bị liệt đấy hiện tại đang đi viện thế là hôm nay là chị cũng khó khăn ở trên này thôi mọi người bản thế này thôi nhà thì mình không đến từng nhà để phát được trao được thì mình tập trung bà con đây nó dễ hơn nhờ một à, bắt kia về từng người à, một à, từng người một là bắt tay hổ hai hai nhà hết vâng vẫn cảm ơn hai bác với à, chị thì muốn thăm hỏi là hai nhà vào đây nên bắt tay cái một lần ở ờ, thế thì bắt tay cảm ơn hoặc là đấy mọi người bắt tay ờ, hương thay mặt cũng được đấy dạ vâng. thay mặt cả bà con cảm ơn ờ, kính người gửi thôi nhá không phải là của của, của giang đâu nhá cảm ơn nhá chị Ồ, đấy bà mọi người rất là quý rồi rồi, ờ, thế đây cảm ơn uh, các bác nhà thôn mình vỗ tay một cái là để ấy nhỉ Có để uh, à, mọi người mạnh khỏe nhá Thôi mọi người có thể về được rồi Để mọi người lo cuộc sống gia đình à, Đi nương đi dãy nhá Rồi ờ, thì đấy là mọi người cứ về đi Không không sao đâu Thế nha, cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian quý báu của mình về đây để nhận quà của các cô gửi trong Nam ra không, không phải cảm ơn anh đâu nhá <laughs> không phải cảm ơn anh cảm ơn ờ, cô chúc cô hạnh phúc năm mới mạnh khỏe tóc uh, à, như <laughs> ờ, như cái gì nhỉ là tóc bà trắng à, cái gì đẹp lão ừ, à, cũng được ờ, chúc à, bà hạnh phúc an khăn uh, sau uh, các con các cháu còn gà cô nhé rồi, rồi rồi cảm ơn em rất là nhiều thì anh cũng thông báo luôn sau khi mà anh gửi quà đấy thì là trong thời gian tới là hai vợ chồng sẽ chuẩn bị là sẽ làm nhà dạ vâng. sau khi mà trời nắng ấy Vâng. thì anh sẽ chở vật liệu lên vâng. để à, cho gia đình mình à, làm nhà vâng. và thợ như thế nào thì anh sẽ thuê thợ Vâng. Đấy, oh, là bánh kiểu không? Còn uh, kiểu à, sau này mà làm nhà hoặc đào móng là biết là em à. phải nhờ bà con vâng, vâng. đến giúp gia đình mình vâng. mới mới làm được công việc. Vâng. Đấy và hôm nay thì mình cũng gia đình mình cũng nhận được cái tin vui. Vâng. Từ hôm qua là anh mới nhận thêm được của chị là chị Thu Lê đợt trước đã gửi cho mình là 200 đô. Anh đổi ra là 4 triệu 6. Vâng, vâng. Sau đó thì à, hôm qua anh lại nhận tiếp được của chị Thu Lê ở bên uh, Mỹ là thêm 12 triệu nữa. Vâng. 500 vâng. đô. Vâng. tổng của chị đã gửi cho gia đình mình mấy triệu đấy vâng, vâng. và của cô Lan cô Lan ừ, cô Lan nữa cô Lan ờ, cũng gửi cho gia đình em là 4 triệu đợt trước là cô gửi cho uh, ờ, 2 triệu rồi vâng, vâng, cô được gửi tiếp cho 4 triệu nữa khi mà biết gia đình nhà mình chuẩn bị xây nhà ấy vâng, thế là cô gửi cho 4 triệu nữa đấy, thì em có lời gì để để có thể là chia sẻ với tất cả mọi người không vâng. hay là các cô thế thì cháu uh, hay ra khổ thì cháu cảm ơn cô Liên với cô Thùy à? cô... cô Lan Cô lan Cô Lan với là uh, cô Thu Lê Cô Thu Lê Đấy. Thì cháu vẫn cảm ơn nhiều Bây giờ thì uh, ờ, kỳ cả uh, ờ, các cô uh, giúp được cháu Cháu vẫn uh, cảm ơn em nhiều Đấy, bởi vì là cháu uh, cảm ơn nhiều bây giờ thì cháu cảm ơn là các cô ấy các uh, uh, cô đi làm ở đâu cũng làm được am làm được ổn để cảm ơn cháu nhiều thì cháu vẫn cảm ơn cho các cô được uh, nhiều hơn cái mà giúp uh, cháu nữa dạ. thì, thì cảm ơn các cô uh, các chị uh, trước đẹp sau để vảm cảm ơn nhiều vảm bây giờ thì các uh, ờ, cô các uh, ờ, chị giúp được vảm thì vảm ơn cảm các chị các cô được trước đường ờ, này thì vảm ơn uh, cố gắng hết sức uh, nuôi vợ con Đấy, vợ con là nuôi hết sức của vảm nếu vảm nuôi cả con cả uh, vợ nếu khi nào vảm uh, vẫn cảm ơn hơi nhiều vảm là sẽ làm được uh, nuôi vợ con khi nào ấy là vàng sẽ gia đình bản ờ, không bị và khó khăn bây giờ bản cũng phải ờ, hết sức vào bản uh, ờ, xin cắt cô hay cắt uh, thù cắt uh, cô Lan bản cảm ơn hầm nhiều ừ. vẫn phải nuôi vợ con cho nó uh, không bị uh, lần này là không bị uh, không bị là nó không có ăn không có ốm bây giờ thì các cô các chị à, các à, thu ly thu làm giúp được thì bây giờ thì vẫn giúp cho nó à, giúp vợ con nuôi nuôi nó lớn nuôi vợ con không khó khăn như đợt trước rồi thì vẫn cảm ơn các cô nhiều vừa nãy thì uh, mọi người cũng đã được xem à, em vàng à, vợ chồng à, em vàng em mỹ ấy đã cũng có một lời chia sẻ tâm sự gửi tới uh, tất cả mọi người những tấm lòng hảo tâm những uh, uh, tấm lòng vàng đã gửi tặng cho gia đình nhà em vàng nhất là cô Lan đấy là là chị Thu Lê ở bên Mỹ không những là hai cô và tất cả mọi người mà còn rất là nhiều các cô trước đã gửi cho gia đình nhà em vàng nhà em mình tuy rằng là bà con ở trên này là chưa thể là nói gãy góc được để lời lời chân thành cảm ơn cho sắp tới tất cả mọi người đã gửi cho gia đình em vàng em mỉ ấy thì uh, hôm nay uh, chủ Giang uh, cũng mượn một cái video nho nhỏ của Giang thì trực tiếp là Giang là chủ kênh mà thì Giang muốn uh, thay mặt gia đình nhà em vàng em mỉ tất cả bà con ngày hôm nay xin gửi lời chân thành cảm ơn sâu sắc nhất tới uh, cô uh, ở trong Nam đã lên gửi món quà cho tất cả hộ gia đình ở đây và cái món quà của cô Lan lấy lại là chị Thu Lê gửi tiếp tục để cho gia đình có thể sửa được căn nhà à, theo như mong muốn mà mọi người là sẽ gọi là xây xây nhà cho em vàng ấy và vợ chồng à, em vàng em mỉ thì giang không biết nói gì hơn chỉ biết nói lời chân thành cảm ơn sâu sắc nhất với tất cả à, những tấm lòng hảo tâm những tấm lòng vàng đã chung tay góp sức để có thể là giúp gia đình có một cuộc sống một căn nhà che nắng che mưa nó tốt hơn cái điều đó mới là cái chân quý mà giang thật sự là không biết nói gì hơn chỉ biết nói lời cảm ơn thôi những cảm ơn một người này người kia cả mà thực tế để mà có thể à, có được như ngày hôm nay thì phải cảm ơn quý cô bác anh chị khán giả đầu tiên đã xem video và chia sẻ đó là cái người đầu tiên để tới được tay mạnh thường quân thì phải có khán giả thì mới có thể là mạnh thường quân biết đến được nên là giang xin gửi lời chân thành tri ân sâu sắc nhất tới à, tất cả à, cô bác anh chị à, thường quân trong và ngoài nước cũng như là quý cô bác anh chị khán giả cũng như bạn bè hay tất cả mọi người là đã xem cái ờ, chương trình ờ, của Giang và qua đây thì Giang xin gửi lời chúc tới ờ, tất cả mọi người một ngày mới thật vui vẻ hạnh phúc và an khang thịnh vượng gặp nhiều may mắn và thành công hơn trong cuộc sống à, video ngày hôm nay của Giang ở đây thì cũng uh, xin phép được khép lại thôi thì uh, mọi người cần phải uh, về rồi cũng là tối rồi ấy. Đấy, là về rất là xa đường khá là xa nên là giang xin hẹn tất cả mọi người à, ở video tiếp theo để cập nhật tình hình mới nhất tới uh, tất cả mọi người à, biết về nhà gia đình nhà em vàng em mì nhá à, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo